Trông cho được Ai biết được nhỡ đỏ sao? Nhỡ dạ. môn sao? Trà đi cứ này quên đi. Người ta sâu đuổi 4 triệu chắc chắn là có nước rồi Đánh đi Chị đẹp Thêm à Này cân này ừ. 2 triệu à ừ đây em cân cái ừ. 3 ừ, triệu cân xem đời nó đi đến đâu Nhà thêm hai đúng không ông 3 triệu cân đủ ba thêm hai triệu chịu ơi bỏ bỏ Rồi bác. thế rồi cân chín cửu sừng Ui, đấy Chín đấy à, Ôi, Phải thế chứ không Anh tiếng hơi to đấy nhỉ ừ. anh Tiếng hơi to đấy Cà đi Cái này Chưa được ván nào Chưa Ok Ai bắt đi Chơi đi triệu cân nhá triệu cân chịu ơi chịu ơi bỏ chị kia bỏ thì tốt quá không à. không ai vào à chín điểm vào đi đóng được. được thôi thôi thôi thôi không ai vào tôi lấy tiền về à đi đen đấy nhỉ hai ván là chín không được ăn ẩm triệu thế nào ẩm đi tổng rồi hai ván đủ gà chưa rồi một triệu cân chưa nhà này là một triệu rồi à đâu một triệu cân đấy chụp cái cam đi lại thêm 5 triệu ui ôi to <laughs> bỏ bỏ chịu chịu hết của của các bạn cả này kêu kêu bỏ rồi tôi bỏ rồi hả bỏ rồi thêm mấy thêm năm năm cụ bỏ đi không phải cho người ta đánh xem tí bỏ bỏ nhanh lên suy nghĩ gì nữa đây là một triệu gà ông gà đi chưa đủ bán nào con chèn đây triệu cân này triệu cân người, người đẹp đây triệu này thêm 3 triệu nữa triệu thêm 3 triệu bánh căng nhỉ triệu thêm 3 triệu thêm 3 còn lại em còn thêm 4 triệu thì sao ừ. Vâng Em toàn đánh láo rồi Con con con Không thêm à? Không Thêm đi Không thêm được, bài có gì đâu Thêm bao nhiêu ấy? không thêm rồi ờ, nãy là thêm nhà bên kia thêm bao nhiêu à? à 3 triệu 3 triệu Cùng 3 thêm lại ba Chơi Thêm lại ba luôn Vào Đánh ừ? 6 8 lộc phát phát lộc gì đấy ba này 5 triệu Thêm 5 triệu á? À? Ừ. Từ từ 5 triệu nhà này tố lên mấy nhà mình cân mấy nhỉ à, nhà đấy là ba thêm thêm ba thêm ba triệu tám triệu, triệu một cân à từ từ nha thôi bỏ đi 8 triệu bài lên lên này năm rưỡi cân không ừ, thua bỏ gì. đây bỏ ra đây bỏ rồi năm rưỡi cân còn hai nhà cân gì tưởng nhà này cân gắng nhưng không được một triệu năm triệu hai triệu ba bốn cân ừ. chưa cân đi thêm lại 3 triệu đang thêm mà rồi 3 triệu đánh mất người chị thêm hai chục luôn thôi nói hết tiền rồi còn bao nhiêu chị cân nốt thêm đi. thì cứ thêm thoải mái với em 5 triệu thêm, thêm 5. 5 gì thêm 5 được Ôi, kém hàng à đây tôi cho vay tiền đây ừ. kém tiền cả ừ. còn mấy đồng tiền lẻ nó làm gì ơ khổ mất cứ lù một triệu này nó thêm 5 triệu cơ mà 5 triệu mà có vay không cho ông có vay 10 triệu có cân được không thì chị rút 5 triệu về rồi cân đấy mấy cái đồng tiền lẻ chán không cho mượn thêm ờ, chục nữa đi dưới gì nó như một nhà thôi khỏi mượn bên này nhá mười triệu đấy đều phải cắt lại năm năm à ông là năm mười luôn ừ. thêm lại năm nữa thêm lại năm đủ luôn kinh chưa chúng bạc đánh gì đến kinh đấy năm còn nữa không chị còn không thôi chị còn đấy tại tối nay mất người nha 22 thì 26 28 30 32 phải thêm lại 5 triệu rồi 5 triệu nữa căn không Dù gì chả mà có một nhà mắc cát không theo được thì thôi đi triệu hai bốn sáu mượn nốt hai chục đi nào gì tôi tôi vay mượn nó cái này mượn hai chục đặt một triệu đấy anh đi triệu này là đủ cân rồi đúng không ừ, cân có thêm ờ, thêm thêm hai ba triệu thì 3 thôi triệu. thôi thêm một triệu nữa thôi thì thêm thêm một triệu nữa thôi thì thêm từ 1 triệu cho bà Em chơi em biết còn một triệu Còn hết tiền rồi Em lại Tờ 1 triệu Đây Đặt đi Cân gửi chị Ui, đỏ nhỉ, lấy tiền 3k giống như kiểu 30 chứ phải là Tết, hiểu không? Thế này Kinh nhỉ và ca đừng có nghĩ là 30 30 ba ca gặp ba bạc sợ thật đấy chỉ đen lắm chị ạ bạc như này chả mấy chốc hết tiền nó mượn hai chục có một tự tin đánh sợ gì không Ừ, người ta đang mượn thêm là mình cũng đã nghi nghi rồi mượn hai chục cái nhau mà đỏ, đỏ à. thế nhở cả đi trời tôi nghỉ đi nghỉ đi nghỉ đi hết tiền à hết tiền rồi Ba nhà